nhờ đức nhu mì và nhân từ của Chúa cứu thế tôi lô này khuyên anh chị em tôi là người mềm mỏng khi ở trước mặt anh chị em nhưng lúc vắng mặt lại rất cứng rắn đối với anh chị em đến khi đó mặt xin anh chị em đừng để tôi bạo dạn dùng biện pháp mạnh mà đối xử với những người cho rằng chúng tôi sống theo xác thịt vì dù sống trong xác thịt chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt đâu vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt nhưng là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đánh đổ các lý luận và mọi sự kiêu căng nghịch với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải phong phục Chúa Cứu Thế và khi anh chị em đã hoàn toàn văn phục chúng tôi cũng sẵn sàng sửa phạt mọi hành động không văn vâng lời Hallelujah Chúa Thánh Linh ơi, Ngài là tác giả của Kinh Thánh và Ngài là giáo sư lớn của chúng con. Xin dạy dỗ chúng con. Và lời của Ngài là thần linh và sự sống. Lời của Ngài ích lợi cho chúng con. Lời của Ngài là sự sống sống và linh nghiệm, sắc hơn gương hai lưỡi phóng vào chia hồn linh công tỷ dò xét tư tưởng ý định trong lòng của chúng và nguyện lôi của ngài đến và quyền năng của đức thánh linh cũng đến phá đổ mọi đồn nghĩ mọi lý luận mọi sự tự cao dấy lên thành cùng sự hiểu biết đức chúa bắt mọi ý tưởng sẽ làm tôi văn phục chúa của thế nhiên tôi con cảm ơn ngài con dân thì. hôm nay tập thì giờ trọng thể xin thánh linh dạy chúng con chúng con biết ơn cha chúng con hãy lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen hôm nay thì chúng ta sẽ học đề tài đó là giải cứu tâm trí Amen giải cứu tâm trí của chúng ta vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt nhưng là quyền năng của đức chúa trời để phá hủy mọi các thành lũy đánh đổ các lý luận mọi sự kiêu căng nghịch với sự hiểu biết đức chúa trời chúng tôi cũng bắt mọi sự mọi tư tưởng phải vâng phục giữa cụ thể amen cảm ơn thánh linh của chúa ngài đến với chúng ta và chúng ta biết được rằng quyền năng của đức thánh linh là quyền năng rất lớn quyền năng mà Ebeso đoạn 1 câu 1920 à, đó, đó. À, gọi là quyền năng vĩ đại siêu việt khiến Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại và việc năng đó ngay ở trong thánh linh của Đức Chúa Trời khi chúng ta có thánh linh của Đức Chúa Trời thì chúng ta có quyền năng của thánh linh Đức Chúa Trời và quyền năng đó tác động một cách rất là mạnh mẽ để biến đổi cuộc đời của chúng ta nói về biến đổi cuộc đời chúng ta là nói chung chung cả cuộc đời của mình phải không cả cái linh hồn thâm của mình nhưng mà sáng hôm nay chúng ta muốn nói đến là quyền năng đó phải phá đổ những cái tâm trí cũ của chúng ta đạp đổ mọi đồn lũy mọi lý luận mọi sự tự cao giá lên là cùng sự hiện biết đức chúa trời amen chúng ta cần phải hiểu được điều này để chúng ta trở thành những con người đó tư tưởng của chư cứu thể, đó tâm trí của chư cứu thể, amen khi thần linh từ trên cao được đổ xuống trên chúng ta sa mạc sẽ trở thành đồng ruộng phì nhiêu đồng ruộng phì nhiêu như rừng rậm amen khi thần linh từ trên cao đổ xuống trên chúng ta thì sa mạc sẽ trở thành đồng ruộng phì nhiêu amen có nghĩa là khi thánh linh đổ xuống trên chúng ta thì quyền năng của đức thánh linh sẽ biến đổi cuộc đời của chúng ta amen một cuộc đời từ con người tội lỗi trở thành con người thánh của đức chúa trời một con người tệ nạn xã hội trở thành những con người ích lợi cho xã hội này amen một con người ra, không ra gì dốt nát nhưng mà trở thành những con người làm cho những người khôn ngoan phải hổ thẹn amen đức chúa trời sử dụng những con người không ra gì hết như là phi một người rất là lao động bình thường trở thành những người vĩ đại cho Đức Chúa Trời là sứ đồ của Đức Chúa Trời hay là những người lãnh đạo tất quyền năng của Đức Chúa Trời và những người khôn ngoan đời này không thể nào sánh bằng những người mà Đức Chúa Trời đã ở cùng đã chọn lựa. Amen. Trong Ezechiel 47 nói rằng là câu 8 câu 9 nó là khi dòng nước dòng sông của Đức Thánh Linh đó chảy đến đâu thì nước biển trở nên ngọt. Amen. À, con xông ra từ đền thờ con xông ra từ đền thờ không phải là con sông bình thường nhưng mà chảy ra từ đền thờ amen và Chúa Giêsu ngày ờ, Chúa Giêsu rao giảng phúc âm thì thánh linh ở trong Chúa Giêsu và khi Chúa Giêsu đi đến đâu thì con người họ chạy đến đó bởi vì trong Chúa Giêsu có một dòng sông đó là Đức Thánh Linh. Amen bởi vì Chúa Giêsu nói rằng là ai tin ta thì sông nước hàng sống sẽ chảy trong lòng người ấy theo như kinh thánh đã chép lại ngài nói điều đó chỉ về đức thánh linh mà ai tin ngài sẽ nhận lệnh amen và con sông này con không ra từ đền thờ và Chúa Giêsu là đền thờ amen và con sông ấy chính là thánh linh của Đức Chúa Trời amen con sông đó chảy đến biển nước biển trở nên ngọt biển chỉ về thế gian và khi Chúa Giêsu đến nơi nào thì nơi đó trở nên ngọt ngào những cay đắng không còn nữa buồn phiền không còn nữa và tất cả đều trở nên tươi vui và ngọt ngào bởi vì trong Chúa Giêsu có dòng sông thánh linh của Đức Chúa Trời hãy khiến nước biển trở nên ngọt Amen Thánh linh đó đã đến trên đời sống của chúng ta đã đến rồi ba amen đã đến rồi có một cái câu chuyện mà tôi kể lại đó là gì Adam đầu tiên đã phạm tội và khiến cho thế giới trở nên tội nhân vì bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian nhưng bởi tội lỗi nên có sự chết và sự chết lan rộng khắp mọi người vì mọi người đều đã phạm tội amen như vậy rốt ra đoạn năm đoạn ba câu ba cho đến đoạn năm câu 12 thì chúng ta thấy rõ rằng là bởi Adam mà đem sự chết đến cho nhân loại vì tất cả đều phạm tội và chúng ta thấy rằng là Adam được tạo dựng lên. khi tạo dựng lên xong thì được đưa vào thử nghiệm và khi vào thử nghiệm cái là dương tính liền rồi phải vậy không có phải không nhưng mà sau đó thì chúng ta thấy được rằng là đức chúa trời có một chương trình hoạch định đó là ngài ban cho nhân loại một Adam sau cuối Adam sau cuối này đưa vào thử nghiệm không phải một lần nhưng mà tới ba lần là âm tính amen âm tính đối với tội lỗi amen có phải là năm Matthew đoạn 4 thì nói về Chúa Giêsu bị cấm dỗ tới ba lần không nhưng mà ngài có dương tính không âm tính amen và qua Chúa Giêsu chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh amen qua Chúa Giêsu chúng ta được cứu rồi qua Chúa Giêsu chúng ta có tất cả mọi sự và cảm ơn Chúa tâm trí cũ kỹ của chúng ta phải bị phá đổ bởi vì cái tâm trí đó là cái tâm trí lý luận kiêu ngạo dấy lên nên cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời amen bởi vì chúng ta biết rằng đức chúa trời của chúng ta là một đức chúa trời của sự mầu nhiệm của tất cả những gì có sự kín dấu sự bí mật thuộc về đức chúa hô va và sự bày tỏ thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta amen nên những gì mà Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta thì đó là thuộc về chúng ta trong Đức Chúa Trời có nhiều bí mật nhưng mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho chúng ta và khi người ban tỏ cho chúng ta thì chúng ta sẽ giáo lãnh và thế giới này người ta không thể biết được amen thế giới này người ta không thể biết được cảm ơn chúa bởi quyền năng của đức thánh linh là một vũ khí chiến đấu của chúng ta không phải là đồ vũ khí sát thì nhưng mà quyền năng của đức chúa trời để phá đổ các thành lũy đánh đổ các lý luận chúng ta ở trong thế giới này phải nói rằng tội lỗi sự chết sự đau khổ sự than vãn sự lòng bầm tất cả mọi cái tư tưởng ở dưới quyền lãnh đạo của quỷ vương đó là kẻ cầm quyền của sự chết đồng ý với tôi làm hai câu bốn đó là quỷ vương là kẻ cầm quyền của sự chết mà khi chúng ta chưa có Chúa hay là chúng ta đã tin Chúa rồi hay là chúng ta đã thật sự là gọi là cơ đốc nhân rồi nhưng mà thật sự chúng ta chưa được tái sinh chưa thấy thiên đàng chưa vào thiên đàng mà chúng ta thì chúng ta phải được giải cứu ra khỏi cái tâm trí cũ đó amen chúng ta phải được giải cứu ra khỏi tâm trí cũ Roma đồng 12 nói gì chúng ta nhớ không à? Roma 12 chúng ta mở trong Roma 12 câu 1 câu 2 để chúng ta xem nào thưa anh chị em vì thế tôi nài xin anh chị em do lòng thương xót của Đức Chúa Trời hãy dâng hiến thân thể mình như sinh tế sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời đó là sự thơ phượng phải lại của anh chị em đừng lập khuôn theo đời này nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành trọn vẹn đẹp lòng đức chúa trời Bữa này xin anh chị em do lòng thương xót của Đức Chúa Trời Hãy dâng hiến thân thể mình như sinh tế sống Thánh khiếp đẹp lòng Đức Chúa Trời Đó là sự thơ hưởng phải lẽ của anh chị em tại sao Phaolô ông có thể kêu gọi rằng là tôi tôi nài xin anh chị em do lòng thương xót của Đức Chúa Trời hãy dâng hiến thân thể mình làm sinh tế sống và thánh khiết tại sao Phaolô ông kêu gọi ông nài xin điều đó bởi biết bởi ông biết rằng ông là người do thái mà ông là chi tộc của Benjamin ông là người yêu mến đức chúa trời ông là người phục vụ đức chúa trời phải không à học dưới uh, Gamaliel là giáo sư kinh thánh ông nói rằng ông là người phục vụ đức chúa trời ông là người giải kinh thánh giải lời của đức chúa trời các dân sự của chúa nhưng mà thật sự ông dòng thống trong sự chết phải vậy không à chúng ta nhớ rằng là luật pháp và ăn điển hoàn toàn khác nhau Con tôi gì đoạn 3 có nói này Ông nói Ông nói rằng là Đức Chúa Trời ban tôi cho chúng tôi khả năng phục vụ giao ước mới Không phải giao ước bằng chữ viết Nhưng mà giao ước thánh linh Vì chữ viết thì giết chết mà thánh linh ban sự sống Ở trong giao ước cũ đó Là giao ước của sự chết Giao ước của sự đền tội có người phạm tội thì xử chứ có ăn điển gì cho đây amen à, và giáo ước đó là giáo ước của sự chết nên dù là dân Israel nhưng mà vẫn ở dòng thống trong sự chết tâm trí theo luật pháp ý tưởng đang đột phá nhưng mà bây giờ là Chúa Giêsu đến là ngài giảng về ăn nghĩa Amen là sự ban cho vô điều kiện của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi có nghĩa là chúng ta ăn năn thì được tha thứ ăn năn thì được tha thứ tội lỗi Amen và nhận được cái sự cứu rỗi từ Chúa và nhận lãnh thánh linh của Đức Chúa Trời và qua đó thánh linh của Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn và tâm trí cũ này phải bị phá đổi Amen Amen phải phá đổi tâm trí của anh chị em là gì cái tâm trí nào cái tư tưởng nào cần phải bị phá bỏ? cái tâm trí theo cái văn hóa của dân tộc mình cái tâm trí theo cái truyền thống của dân tộc mình tôi không nói về truyền thống tốt mà truyền thống mà chống nghịch lại với đức chúa trời đó là thằng phải bị phá đổ amen cái tâm trí mà nổi loạn nó cần phải bị phá đổ cái tâm trí ý tưởng mà hay ghen ghét đó, phải phá đổ cái tâm trí là thuộc về xác thịt chứ là phá đổ amen gian dâm ô uế luôn tường thờ hình tượng phù phép thù bán tranh đấu ghen ghét buồn giận cãi bẫy bất bình về đạn ganh gỗ xe xưa mê ăn uống cùng các việc khác giống như vậy tôi nói với anh chị em ai phạm những điều thệ ấy thì không hưởng được lương đức chúa trời tâm trí đó phải phá đổ amen. những gì tôi về xác thì những gì tôi về sự chết phải bị phá đổ không thể dung dưỡng nó một tí nào cả ở trong cuộc đời của chúng ta vì thế tôi nài hãy xin anh chị em do lòng thương xót của Đức Chúa Trời hãy dâng hiến thân thể mình như sinh tế sống và thánh khiết. Sinh tế sống là sinh tế như thế nào? Có nhiều người nghĩ là sinh tế sống có nghĩa là mình đang sống đây. Đúng, mình đang sống là sinh tế sống đúng không? Không phải sinh tế chết là mấy con chiên mà phải giết nó rồi xong đó mà dân sinh tế là sinh tế chết chết phải không? nhưng mà Chúa nói rằng sinh tế sống và thánh khiết sống và thánh khiết có nghĩa là Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta sống lại chứ không phải là sống trong tội lỗi này sống trong sự chết nữa bởi vì đấng thánh linh của đấng mà làm cho Chúa Giêsu từ cái chết sống lại à, đấng mà làm cho Chúa Giêsu từ cái chết sống lại đó ở trong anh chị em để làm cho những chi thể trong thân thể hai chết của chị em sống lại tức là những chi thể trong thân thể của chúng ta mà nó dầm thấm trong tội lỗi trong sự chết đó gọi là những công việc chết đó thờ lại hình tượng thờ lại ma quỷ thờ lại người chết rồi đồng bóng bói qua tà thuộc coi như là mê tín dị đoan tất cả những gì thuộc về xác thịt còn lỗi đó tất cả những điều đó là sự chết ở trong sự chết nhưng mà bây giờ chúng ta cần thánh linh của Chúa làm cho sống lại Amen Amen phá đổ những cái tư tượng đó chúng ta phá đổ ví dụ như là bữa nay là ngày mà tiếng ăn cầu nguyện chúng ta chuẩn bị để tiếng ăn cầu nguyện thì chuyện này chuyện kia nó xảy ra hôm qua cô à, nhân đã bằng chứng lại chuẩn bị sẵn sàng xe để mà dẫn những người bị ma quỷ áp chế đó đến trong cái hội đồng tiên ăn để giải cứu nhưng mà chiều hôm kia đó là bắt đầu nó nổi cơn lên nó không chịu đi nó quậy phá thì gia đình sợ quá không dám dặn đi à cái tư tưởng của họ sợ hãi tư tưởng của họ nó rằng là không thể đi được và cuối cùng là không dẫn con của mình đến để giải cứu những cái tư tưởng đó cần phải phá đổ amen amen có nhiều người sáng ngày mai là chủ nhật tối hôm nay là đau bụng tối hôm nay là vợ chồng cãi nhau bực qua sáng mai không đi nhau tư tưởng đó phải phá đổi amen phải phá đổi chúng ta phải ưu tiên hàng đầu phải ưu tiên hàng đầu bởi vì chúng ta là của lễ sống và thánh khiết đó là sự thờ phượng phải lại của anh chị em bây giờ chúng ta trở thành của lễ sống và thánh khiết là bởi thánh linh của ngài thánh hóa bởi huyết của chúa giêsu rửa sạch lương tâm của chúng ta ra khỏi những công việc chết để hầu việc của chúa trời hạt sống thì chúng ta phải ưu tiên hàng đầu trong việc thờ phượng đức chúa trời còn những cái tư tưởng kia bả độ amen những tư tưởng nào nữa cần phá đổ? sự buồn rầu nó đem đến cho chúng ta nó làm cho chúng ta xương cốt khô héo đúng không trong danh Chúa Giêsu Christ ta phá đổ mình sa thân đi ra linh có sự buồn rầu đi ra tạm chứa chấp rắc rưởi đó amen amen đó mà câu chuyện mấy đứa nhỏ mấy đứa nhỏ mà nó rất là là nhạy bén thông minh trong cái trường hợp chúa phóng hưng những đứa nhỏ thôi hai ba đứa nhỏ thôi nhưng mà khi nó thấy một cái bóng đen vào trong ngôi nhà của nó khi nó, nó vào trong ngôi nhà nó nó ngủ thì bóng trăng hiện ra nói với mấy đứa nhỏ rằng là ta là chúa của khu vực này các ngươi phải cúi xuống mà thờ lại ta đây có một đứa nhỏ nó nói ta không có thời giờ để nói chuyện với các người đi ra khỏi mấy đứa nhỏ tuyệt vời không nó biết đó là quỷ mà ta không có thì giờ nói chuyện với các ngươi đâu đi chứ thôi nên là ta đi thôi bởi vì mình có quyền trên nhà của mình amen mình có quyền ra đến ma quỷ amen mình có quyền có thể đắc đổ mọi tư tưởng mọi lý luận khi lời của đức chúa trời đấy đã nộp vào phòng 10 đã đem một phòng 10 vào không đã làm điều đó thử ta người ta mở cửa sổ thì trời đổ phước xuống mà các ngươi không chỗ chứa chăng rồi ta sẽ vì bảo vệ hoa quả ngoài đồng của ngươi được bảo vệ được phước nhưng mà vị nó nói này, giờ đang thiếu sao ra phòng mười phòng mười là cửu ước pháp nhưng bây giờ ăn điểm rồi dân có dân có thôi mình phải nói là trong danh duy giới ta phá hủy những đồ mỹ ta phá hủy tư tưởng này mày đi ra không có lười giống thằng cái điều vô cùng quan trọng ở đây không phải là tự ước hay là tâm ước mà anh chị có tin lời của Chúa như vậy không anh chị có tin thì anh chị làm amen bởi vì bây giờ chúng ta sống bởi đức tin ở đây phần 10 nói từ Abraham kia mà chúng ta là dòng dỗ cái Abraham đúng không cái đâu phải trong thời kỳ luật pháp của ngôi xe đâu nên nhiều người ta lý luận lý luận là cuối cùng là không nhau lời của chúa chép như vậy anh tin anh dân thì anh được phước đây là đòi hỏi đức tin chứ không tôi không muốn nói cựu ước tăng ước gì đâu bây giờ anh có tin ai tin thì dân đi đừng có lý luận gì hết amen biết bao nhiêu tư tưởng để đời sống của chúng ta cần phải bị phá đổ chúng ta phải giải cứu tâm trí của chúng ta hãy giải cứu tâm trí bởi vì các người biết lẽ thật lẽ thật sẽ buông tha các người amen trong dân đoạn 17 câu 17 nói gì thiên cha không lấy lại tập khiến họ nên thánh vì lời cha là đã thật amen lời của đức chúa trời là lẽ thật và lời này khiến chúng ta thánh khiết lời này đã thánh hóa đời sống chúng ta amen lời của chúa thánh hóa đời sống của chúng ta chứ không phải là những cái gì của thế gian này không phải là từ xác thịt không phải là từ từ những gì thuộc về Satan nhưng mà lời Chúa thánh hóa chúng ta chỉ có lời Chúa chỉ có thánh linh của Đức Chúa Trời chỉ quyền năng của thánh linh của Đức Chúa Trời mới đập đổ mọi luận lý phá đổ mọi lý luận trong đời sống của chúng ta để chúng ta thật sự nó không còn những cái tư tưởng đó nữa tư tưởng đó là tư tưởng xấu do cơ đó là cái tư tưởng mà ghen ghét rồi mọi thứ lập bằng bóng trách những thứ nó không phải từ trên mà xuống từ nhưng từ dưới đất từ ma quỷ từ xác thịt amen tất cả những gì từ ma quỷ từ xác thịt từ dưới đất này phải phá đổ amen không để lại trong tâm trí của chúng ta chị em à, nhìn thấy một cái tiền đồn đó, thì có nhiều cái lô cốt đó, đúng không phải vậy không có nhiều cái lô cốt muốn muốn muốn chiếm cái tiền đồn đó là phải phá hủy trung ương trước phải không tức là phá hủy cái lô cốt nào mà có trung ương trước phá rồi nó còn mất chỉ huy rồi là à, phá đổ cái khác rất là dễ đâu em nên trung tâm tầm binh của chúng ta à, có những gì thuộc về sự chết có những gì thuộc về xác thịt thuộc về tội lỗi thuộc về thế gian phải phá đổ trong danh Chúa Giêsu Christ trong não bộ của chúng ta phải phá đổ trong danh Chúa Giêsu Christ amen ai đã từng à, phá đổ tâm trí của mình nó à, à, nhớ chị hai đó à, đang ngủ tối với ông ông già đã chết ông về ông về cái ông nói bà xích vô cho tôi ngủ lý thì bà sẽ phản xạ thì bà cũng xích vào nhưng mà khi thánh linh nhắc là nhớ rằng là người chết không trở về nhà đây là kẻ lừa dối ma quỷ nó lừa dối nó giả chồng của mình nó về và nó trong danh Jesus Christ Đức có sẽ chết đi ra khỏi ta đi ra khỏi phòng của ta đi ra khỏi mà lần thứ ba nó sống cái ăn ra khỏi phòng đó là cái lừa dối amen phải vậy không chúng ta nếu chúng ta không biết chúng ta dễ dàng sẵn sàng xích vào để cho người chết có thể ngủ và nó không có để yên cho chúng ta đâu nó sẽ lòng tình nó sẽ để làm nhiều thứ để làm ô uế đền thờ của đức chúa trời amen chúng ta là đền thờ của đức chúa trời sẽ làm ô uế đền thờ này. và trên thế giới ngày hôm nay có khoảng theo thống kê có khoảng tới 70 phần trăm là những cái tà linh lừa dối linh tà dâm nó nó về nó ngủ với những con người bữa đến một ông thánh người à, người Hà mông giải cứu mấy ngày trong đó thì mới nói chuyện có năm cặp gia đình thôi mà họ nói rằng là tụi em tối nào tụi em ngủ hai chồng ngủ thì cũng có người thứ ba ngủ chung và đây là cái điều mà nó duy trì từ từ cốt lõi của dòng dõi của bản làng bởi vì thầy phù thủy nó gọi là thầy mo nó làm chủ cái làng của họ trước khi hôn nhân thì nó ngủ trước con gái thì trước khi lấy chồng mà ngủ với thầy là được phước lắm nên nó linh nó duy trì bây giờ nó là vợ chồng đó là thuộc của nó nó khiến nó làm đủ mọi thứ nó nên dâm loạn đủ mọi điều nó là kinh khủng làm ô uế để thờ của chúng ta nên chúng ta cần phải biết phá đổ biết bao nhiêu điều chúng ta cần phải phá đổ một, một cái đồ lý nào đó cái lý luận nào đó phải phá đổ amen tôi không thể nói hết được bởi vì nếu mà nói hết thì chắc cả ngày nó cũng không xong đâu phải không nhưng mà chúa cho chúng ta biết rằng là chúng ta <clears throat> là đền thờ của đức chúa trời là bộ lễ sống và thánh khiết đẹp lòng đức chúa trời amen đó là sự thờ phượng thật lẽ của anh chị em nên là cái đền thờ này rồi thân xác này rồi được Chúa là trong thánh khiết được Chúa thánh lạy thì chúng ta biết rằng là để thờ phượng Đức Chúa Trời đây là hợp lẽ của Đức Chúa Trời ưu tiên hàng đầu trong cái việc thờ phượng của Đức Chúa Trời amen không để cho ma quỷ lừa dối chúng ta có nhiều người yếu đuối trong cái việc ừ, bệnh tật bệnh tật hoài đến nỗi mà em cũng chết vì bệnh tật chúng ta cái tư tưởng bệnh tật đấy hãy đuổi đi phá hủy nó amen phá hủy nó trong danh Chúa Giêsu Christ phá phá hủy chúng ta cứ kiên trì phá hủy bởi vì nhiều lúc bây giờ nó dọc thấm trong chúng ta rồi nó có làm chúng ta bệnh tật rồi ngày mai bệnh tật rồi chữa lành rồi bệnh tật đủ uống rồi chữa lành cứ như thế mà nó cứ trở thành giống như là mình chia ngọc dầm thống trong cái bệnh tật đó mình quen rồi và mình cứ với mỗi bệnh tật rồi mình uống thuốc một bệnh tật uống thuốc còn cái để bệnh tật nó mãi mãi nó tự do trong đời sống của chúng ta không phải quyết liệt từ đây đi phải phá hủy linh của bệnh tật ra khỏi tư tưởng bệnh tật phải ra khỏi và công bố rằng Chúa Giêsu ngài tuyên bố mọi sự đã được trọn rồi bệnh tật tội lỗi rồi lúa xả ngài gánh hết cái tập tự giá rồi có sự chữa lành chứ không để mình đặt cái dai dẳng cái đời sống của mình phải quyết liệt chúng ta hãy mạnh mẽ trong tâm linh nhiều lúc tâm linh anh chị em hơi yếu nhưng mà hãy mạnh mẽ trong tâm linh và phải đầy giải quyền năng của thánh linh để mà phá đổ đừng rập khuôn theo đời này đời này có cái khuôn mẫu đúng không ví dụ như là đám tang thì có cái khuôn của đám tang phải không thờ cúng rồi coi như mời thầy rồi ừ, làm đủ một cách hết nhưng mà mình đám tang thì mời một sư tới chứ không phải là mời mấy thầy không phải làm theo cái kiểu của họ nhưng mà phải làm theo cái kiểu của chúa amen đám cưới cũng vậy amen bất cứ đám nào lễ nào thì chúng ta cần phải đúng đắn theo lời của đức chúa trời dưới sự hướng dẫn của đức chúa trời amen và chúng ta cũng không tham gia vào thờ cúng hình tượng không có tham gia vào cũng không nộp tiền để mà xây xây nhà để thờ cúng không nộp tiền để xây chùa amen bởi vì sao chúng ta làm như vậy là chống nghịch với đức chúa trời chúng ta là người thân của đức chúa trời là phải là đầu tư trong vương quốc của đức chúa trời chứ không phải đầu tư cho vương quốc của sự dân đừng rập khuôn theo đời này amen cái gì nó thuộc về đời này là chúng ta không làm theo amen amen giống như rượu chè gì đó thì chúng ta đã ra khỏi rồi cờ bạc chúng ta đã ra khỏi nhiều rồi không chúng ta đã ra khỏi thời cúng hình tượng nhiều rồi phải không ồ nhưng mà còn cái gì mà thói quen còn nhiều mà thói quen chúng ta cần phải ra khỏi amen phải ra khỏi phá độ phải giải cứu tâm trí của chúng ta có một điều vô cùng quan trọng là nó gắn bó trong đời sống của mình đó là gì chúng ta nhớ không người ta hay nói là gì à, lâu quá không xài nó nó quên người ta nói về gì tiền ờ, ăn uống rồi nó về tài chính á nhưng hay lo về gọi là cơm áo gạo tiền à? cơm áo gạo à cơm áo gạo tiền cái đó là hay quên đó, đó là cơm áo gạo tiền Chúa biểu là mình không có lo về ngày mai nhiều gì gặp gì Điều đó là dân ngoại thường tiền Chứ không phải là các người Đúng không? Dân ngoại nó mới tiền Nhưng bây giờ có Chúa rồi còn tiền cái gì đó Tiền làm gì? hãy xem chim trời không gieo không gặp đức chúa trời không nuôi nó amen hãy xem hoa huệ ngồi đồng không xe tơi kép gì nhưng mà vẫn đẹp hơn cả là cái áo của Salomon nữa một vị vua giàu có nhất thế giới áo ông rất là đẹp đó, mà không bằng hoa huệ đâu amen nên là chúng ta bây giờ ở trong đức chúa trời rồi thì chúng ta không lo cơm áo gạo tiền nhưng mà hãy phục vụ đức chúa trời ngày hôm qua chúng ta nhớ không Chúa sẽ phân biệt rõ ràng người nào phục vụ Đức Chúa Trời, người nào không phục vụ Đức Chúa Trời. Amen. Chúa sẽ phân biệt kẻ công chính, kẻ gian ác, người công chính như thế nào. Chúa sẽ phân biệt ra và thấy rất rõ người phục vụ Đức Chúa Trời và người không phục vụ Đức Chúa Trời. Người có thánh linh của Đức Chúa Trời và người không có thánh linh của Đức Chúa Trời. Người xác thịt và người đầy đầy Đức Thánh Linh hoàn toàn khác nhau. Chúng ta muốn ờ, sống với Đức Thánh Linh là sống sống với xác thịt à, đó đức thánh linh là đức chúa trời từ trời đã giáng xuống ở bên trong chúng ta thì quá sướng luôn mà chúng ta không nhờ cải thánh linh là điều vô cùng thương tiếc luôn đúng không báo tin luôn ấy amen bởi vì thật sự tin sống mà mà chết Chúa đó là tin sống nhưng mà chết nên thánh linh của đức chúa trời là vô cùng quan trọng và thánh linh của đức chúa trời ở với chúng ta thì hãy để cho thánh linh cài sới cuộc đời của chúng ta như Hebrew đoạn 6 là anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cài là nhà của Đức Chúa Trời xây Amen hãy để Chúa cài sới trong tâm lòng của chúng ta hãy để cho tâm trí của chúng ta thánh linh biến đổi tâm trí của chúng ta như Epheso đoạn đoạn 4 câu 25 4 hãy hãy biến đổi tâm trí và mà hãy để cho thánh linh biến đổi tâm trí của chúng ta để chúng ta trở thành những con người có tâm trí mới amen tuyệt vời mỗi một người đều có thánh linh của đức chúa trời ở bên trong nhưng mà có nhiều người nhờ cải thánh linh của chúa tâm tình với đức thánh linh giao thông đức thánh linh của chúa nói chuyện thánh linh của thánh linh bày tỏ cho mình tương lai như thế nào mục đích ra sao thánh linh bày tỏ cho mình là không quan lời như trước có những lời tiên tri nói với người khác nhưng mà mình không có chịu nhờ cải thánh linh của chúa và đáng tiếc vô cùng luôn nó nói với anh chị em rằng nếu mà anh chị em có một kho châu báu kho vàng kim cương thì nó chứ không bằng được thánh linh đâu không thể sánh bằng được thánh linh được nên khi chúng ta có thánh linh của đức chúa trời thì chúng ta có tất cả mọi sự rồi nếu không có thánh linh làm sao chúng ta đủ quỷ được nếu không có thánh linh làm sao chúng ta chữa lành một hội thánh anh em trên đà lạt khi đặt tay giải cứu một người quỷ nhọc cái nó nói từ vai xem lại người ta còn thánh linh không mà đuổi ta đó là sự thật đó, đó thánh linh chúng ta mới đủ quỷ được xác thịt này không đủ quỷ được không phải dùng danh của Chúa Giêsu Phaolô như là bãi con trai của Sê-va nó là ta nhân danh uh, Chúa Giêsu của Phaolô mà đuổi chúng bay nó áp tới nó xé xác quần xé quần áo chạy rồi thương tích đầy mình đó vì sao có thánh linh chúng ta đủ quỷ amen không sợ hãi linh mà làm cho chúng ta sợ hãi trước con quỷ thì chúng ta đuổi nó đi linh sợ hãi ra khỏi thành và mình phải biết đứng trước cái hoàn cảnh đó mình là người mà chúa giao cái quyền dấn dân chúa vào trường quỷ rồi ta có quyền trên ma quỷ là chúng ta nhân dân chúa đủ quỷ chứ không phải là nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện thì à, ông cana thật ra ông ông nói chuyện ông nói là Chúa Giêsu đến là dạy ông về giải cứu đủ quỷ cái rồi đang khi Chúa Giêsu với ông Chúa Giêsu đứng trên đầu giường với ông thì ông thấy con quỷ đứng chính giữa giống con khỉ nó khỉ, khỉ, khỉ, khỉ, khỉ, giống y người khỉ nó trò hề mà nó khỉ khỉ mà sao mà nó ra khoái không à? nó làm cho ông bực mình nó không thấy chúa cách mờ mờ ông chờ đợi chúa đuổi mà chúa không đuổi nó chờ lâu quá nó cũng hủy kia trong danh chúa giêsu mày cút rồi nó nó ngã cái đập với đó ông nói là không phải là nằm đó cút đi rồi nó bỏ nó chạy một hơi xong đó ông nói chúa ơi chúa thông cảm cho con con qua mặt chúa một tí chúa thông cảm cho con nha chúa cười chúa nói nếu mà con không đuổi thì ta cũng không đuổi có sao vậy chúa bây giờ có quyền nó cho con rồi mà đúng không ta giao cho con rồi thì con đuổi cho ta đuổi gì nữa chẳng ta đuổi đi người ta dẫm chân lên con làm sao phải vậy không cái quyền đuổi quỷ cái quyền chữa lành nó quyền cái tội lỗi cái quyền cái thế giới cái quyền cái cung loài cộng đồng là cái quyền của chúng ta khi Chúa Giêsu là Adam sau cuối này đã chết và đã sống lại rồi thì ngài giao cái quyền đó cho chúng ta cái quyền quản trị đầu tiên mà con người mà Chúa giao đó bây giờ Chúa giao lại và bây giờ trên cả quyền sa tăng nữa amen bây giờ chúng ta làm cho hiểu Chúa làm gì tại vì mình là vai chính đúng không cái lý do mà người ta hư lộn xộn ở chỗ này đó là nhìn vào Chúa Giêsu mà nói Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời Chúa Giêsu đủ quy Chúa Giêsu chữa lành nên mình không có đủ quy được không có chữa lành được nhưng mà họ không có hiểu được rằng đức chúa trời đã trở thành con người thật sự mà amen ngài là một con người thật sự mà ngài phải đầy dẫy đức thánh linh mà rồi thì đức chúa trời xích vào cho chúa giêsu làm thánh linh và quyền phép mà đến thời cựu ước chúa xích vào cho những tiên tri chúa xích vào cho những vị vua chúa xích vào cho người này người kia là chúa xích vào cho con người và thánh linh ở với con người và họ làm phép lạ rồi đến thần kỳ tăng ước này Chúa Giêsu mà trở thành con người và Đức Chúa Trời xích dầu cho Chúa Giêsu là con người chứ không phải là Đức Chúa Trời nếu ngài là Đức Chúa Trời đó ngài cầm gì đầy dạy Đức Thánh Linh Amen sao mà ai Amen không rồi sao Chúa Giêsu ngài xích dầu cho ai công vụ các sứ đồ chứ không phải là công vụ của Đức Thánh Linh Amen công vụ của các sứ đồ mà các sứ đồ giảng đạo đuổi quỷ chữa lành làm phép lạ và dạy dỗ họ và nền tảng đầu tiên là nền tảng của các sứ đồ vì các sứ đồ ở với Chúa Giêsu amen Chúa Giêsu đã đi và về trời Chúa giao cho các sứ đồ mà Chúa giao cho các môn đồ Chúa giao cho các tín đồ mà amen nên sự sức giàu đó trên con người Amen. Chúa Giêsu là con người để được sự sức giàu, làm thánh linh và quyền phép. Amen và cả nhân người để cho chúng ta thấy rằng trong Chúa Giêsu có một cái tấm gương quá diệu kỳ hãy nhìn vào Chúa Giêsu đi hãy bước vào cái sự sâu nhiệm trong Chúa Giêsu vậy có thánh linh của Đức Chúa Trời mới có thể dẫn chúng ta vào cái sự sâu nhiệm về Chúa Giêsu bởi vì Chúa Giêsu nói rằng là khi thánh linh đến ngài sẽ dịch lòng chứng về ta amen thánh linh đến ngài sẽ lập chứng về ta ngài Đức Chúa Trời bày tỏ cho Chúa bày tỏ cho chúng ta qua đức thánh linh vì đức thánh linh thông hiểu mọi sự cả sự sâu nhiệm của đức chúa trời nếu không có thánh linh của đức chúa trời ai có thể hiểu được đức chúa trời amen nên qua thánh linh ngài bày tỏ về chúa giêsu qua thánh linh ngài bày tỏ về đức chúa trời là cha qua thánh linh ngài bày tỏ về chính ngài là đức chúa trời qua thánh linh ngài bày tỏ về lời của ngài amen và chúng ta biết được là chúng ta có cái quyền trên sa tăng có quyền cái tội lỗi có quyền cái bệnh tật có quyền cái cuộc loài phạm vật nữa amen và những cái gì nó khác đi trong tâm trí chúng ta cần phải phá đổ amen cần phải bị phá đổ đừng lập cố thế đời đời nhưng hãy được biến hóa có sự đổi mới tâm trí biến hóa có sự đổi mới tâm trí tâm trí cũ không xài nữa xài tâm trí mới mà tâm trí mới là tâm trí của Chúa Giêsu chúng ta có tâm trí của Chúa Giêsu năm con tôi nhì đoạn 2 câu 16 đúng không con người cũ của chúng ta đã được đóng đinh với Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá rồi con người tội lỗi đã bị tiêu diệt đi rồi ai chết thì không nô lệ cho tội lỗi được. amen amen, con người cũ đã được đóng đinh với Chúa Giêsu chúng ta phải sống con người mới chứ còn chúng ta thấy con quỷ nó quỷ là nó mạnh quá biết có đuổi được không cái bệnh này nó lớn quá không biết rằng chúa có làm không mà thường thường là mình hai đổ cho chúa mà đúng không nếu không được nhớ làm cái này chắc là do người người ấy không có đức tin mình thì thì bao che không à, đó là những cái tương tự, mà chúng ta thấy rằng là trong thánh linh chúa sẽ nhắc anh chị em để anh chị biết cái tư tưởng nào từ sắc thịt tư tưởng nào từ từ ma quỷ tư tưởng nào từ nơi thâm linh của đức chúa trời tư tưởng loài người chỉ là hư không amen tư tưởng loài người chỉ là hư không Tiên tiên bốn chín bốn câu một đó là tư tưởng loài người chỉ là hư không con cô đoạn hai câu bảy chỉ là hư không mà thôi như vậy thì chúng ta cần phải có tư tưởng của Chúa Cứu Thế Giêsu hãy đồng một tâm tình như Chúa Giêsu đã có Amen chúng ta cần phải biết được điều này đừng rập khuôn theo đời đời nhưng hãy được biến hóa sự đổi mới của tâm trí để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành rõ vẻ và đếp lòng Đức Chúa Trời để biết được đó thử nghiệm cho biết ý định tốt lành trọn vẹn ý định của đức chúa trời là tốt lành trọn vẹn chương trình hoạch định cho các ngươi là chương trình hòa bình và thịnh vượng chứ không phải tai họa chỗ đó như vậy amen nên chúng ta cần phải biến đổi tâm trí đi để có tâm trí mới và tâm trí mới thì chúng ta sẽ nhận lãnh tất cả lời của đức chúa trời nhận lãnh tất cả lời hứa của Đức Chúa Trời nhận cơ nghiệp của Đức Chúa Trời nhận tất cả mọi điều mà Thánh Linh sẽ làm qua đời sống của chúng ta Amen mà nếu như vậy thì chúng ta tuyệt vời quá trở thành những người rất là tuyệt vời Amen chúng ta mở trong Thessalonica đoạn đoạn hai câu 13 thì chúng ta xem à, cái cái câu kinh thánh này Thessalonica nhất đoạn hai câu số 13 hai Thế thì xong bạn về cộng 2 con số 13 Thưa anh chị em Những người yêu dấu của Chúa Chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh chị em Vì Đức Chúa Trời đã chọn anh chị em từ ban đầu Để được cứu rỗi bởi Thánh Linh Thánh hóa giờ đức tin vào chân lý để được cứu rỗi bởi thánh linh thánh hóa và nhờ đức tin vào chân lý nhờ vào tin vào chân lý và bởi đức tin thánh hóa chúng ta được cứu rỗi có nghĩa là Chúa cứu chúng ta ra khỏi cái tâm trí cũ đó cái tâm trí mà ở trong sự chết ở trong tội lỗi Chúa cứu chúng ta cái sự cứu rỗi là sự cứu rỗi trọn lành có nghĩa là ngài cứu chúng ta ra khỏi hồ lửa đời đời ra khỏi sự chết ra khỏi vương quốc của Satan mà đem chúng ta vào nước của Đức Chúa Trời Amen Ngài cũng cứu tâm trí chúng ta ra khỏi những cái tư tưởng hủy hoại bởi vì sắp tới cái đoạn sáu câu 12 nói rằng là xác thịt làm cho loài người bại hoại cái tư tưởng của con người không còn không còn có gì nhớ đến Đức Chúa Trời nữa bởi vì xác thịt có nghĩa là họ hoàn toàn theo đường riêng ý riêng của mình họ quyết định được chính đời sống của mình không còn nghĩ một chút xíu gì về đức chúa trời nên sáng thế ký đoạn 6 đã nói điều đó à, và họ đã phạm tội lớn lao vô cùng đó là con trai đức chúa trời thấy con gái là người xinh đẹp và lấy làm vợ giữa người tiên chính và người không tiên chính lấy nhau và kết cuộc là chúa xóa sổ amen ngày hôm nay nhiều anh chị em cứ thấy đẹp lòng mình thì lấy cha mẹ có nói một sư có nói con không chịu mà người đó đẹp tí con là con lấy thôi tại sao người ta sinh ra những người dệt vậy bởi vì khi họ lìa bỏ đức chúa trời và họ lấy dòng dõi người gọi đó thánh linh lìa khỏi tà linh xâm nhập hôn nhân đó có tạo linh lực mà nó làm cho sinh ra có ai có rồi khác thường lạ thường nhiều bây giờ chúng ta cũng thấy nhiều người rất là cao lớn nhìn dạng cũng có rồi có nhiều người sinh ra giống như là bị rú xả bị người ta gọi là bị bệnh đau và nhiều người sinh ra thì nó khác thường và nó nó không có cái cái sự tích phước của đức chúa trời nên rất là nguy hiểm hãy biến đổi tâm trí hãy nhắc nhở cho con em của mình và tôi thì tôi quyết định rất là rõ ràng với con cái của tôi tôi nói rằng là các con mà lấy người ngoại thì tự xử ba mẹ không đứng lên là để mà làm lễ cưới cho mình đâu bởi vì sao ba mẹ không có thể làm được điều đó rồi tôi nói với hậu thánh luôn hội thánh mà có con của mình cứ người ngoại thì đừng có mở bởi vì mục sư không thể đánh chút thuốc được không có thể amen được cái điều này nên là chúng ta cần phải quyết liệt chứ còn không thì cứ làm thủ tục có nhiều người làm thủ tục có nghĩa là nói người kia tin chúa xong cầu nguyện làm lễ xong xuôi rồi cái là cưới xong rồi phòng ai đây đi phòng thờ phượng ta ta một phòng thì thờ phượng Đức Chúa mà cái người đó cái người đó lấy người gọi rồi làm sao mà gọi là mạnh mẽ để mà thờ phượng Chúa được bị lôi kéo nhiều rất là nhiều rất là nguy hiểm nên chúng ta cần phải phá đổ đồ này thưa anh chị em những người yêu dấu của Chúa chúng tôi phải luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh chị em thì đức chúa trời đã chọn anh chị em từ ban đầu để được cứu rỗi amen à, chọn để được cứu rỗi rồi gì nữa bởi thánh linh thánh hóa và nhờ đức tin và chân lý và được cứu người được cứu thì thánh linh đến ngày thánh hóa người đó trở thành của lẽ sống và thánh để lòng đức chúa trời amen cảm ơn chúa công trình của một con người tin chúa là đi rơi nhất đồng một câu hai nói là anh chị em được chọn lựa bởi đức chúa trời là cha được thánh hóa bởi thánh linh để phân phục được giải quyết bởi chúa cứu thế giêsu như vậy một con người tin nhận chúa giêsu là ba thân vị của đức chúa trời ở trên con người đó đức chúa trời là cha là đấng chọn lựa đấng kêu gọi rồi chúa giêsu là đấng đổ huyết và thánh linh là đấng thánh hóa ba thân vị ở trong một con người làm việc qua một con người để con người đó trở thành một con người thánh của đức chúa trời để trở thành một đền thờ thánh của đức chúa trời để trở thành của lễ thánh cho đức chúa trời amen không có đơn giản như chúng ta nghĩ chúng ta hình như chúng ta thấy ăn điển nó bình thường quá thiên chúa được cứu nó thấy nhẹ nhàng quá và chúng ta không hiểu được nếu không hiểu được thì chúng ta không thể sống một cái đời sống đẹp lòng đức chúa trời được làm có hiểu về sống diện của đức chúa trời và những cái tư tưởng những cái gì của thế gian đời này anh chị em thấy rằng là có những anh chị em đã sống trong chúa quen rồi đi ra ngoài đời sống với đời họ nói ra nó bậy bạ không à mình thấy sao nó bậy bạ nó tục tiểu nó đùa nó kêu gợi chọc nó đủ thứ nó nó, nó, nó dơ bẩn lắm nhưng mà những người thánh của đức chúa trời thì nói ra những cái lời rất là tốt đẹp amen và lợi là bởi thánh linh của đức chúa trời cho phép nói ra đời đó là lời sống amen để gây dựng người khác không có chửi mới không còn những cái thứ đó nữa phát đổ tất cả xác thì phải phá đổ amen nóng giận phá đổ amen amen nó hành phá đổ amen còn ai nào muốn nó hành không mình nhớ là nó hành mô xe nha nó hành mô xe là bị phun đấy amen đừng có nói thành ờ, những ờ, câu tới của chúa nha đừng có súng lại rồi thấy ổng thế này thế kia nó đầu nói hành ờ, nói hành là bị phun đấy <laughs> không có đơn giản đâu à thái độ đó, amen. À. và có cái gì đó đừng có tấn công một sư nhưng mà hãy tấn công mấy cái tàu linh kia à. nhớ không ạ anh chị nhớ à? bây giờ mình là người xây dựng mình là là đại sứ giải hòa amen chứ không phải là đại sứ gây lộn xộn gây rắc rối ra không lệ nhưng mà đại sứ dạy hòa nên chúng ta cần phải là người dạy hòa để có sự tốt lành nếu mà tôi tới buổi chưa có điều gì sai trật hãy cầu nguyện cho người ấy chứ không phải là ngồi xung nhà để nó hành nó hành thị nó từ sa tăng phải lòng bầm nó đến từ sa tăng chống đối nó đến từ sa tăng và chúng ta phải đập đổ sa tăng đập đổ tư tưởng của nó chứ không phải đập đổ những người lãnh đạo của mình đập đổ anh chị em mình bởi vì chúng ta không phải nó trọng có thịt bò huyết nữa amen đúng không phải quyết định chứ phải có tâm trí của chúa giêsu vì vũ khí chúng ta chiến đấu không phải là vũ khí của xác thịt nhưng là quyền năng của đức chúa trời để phá hủy các thành lũy đạp đổ các lý luận đã đổ hết chưa các thành lũy những cái lô cốt trong trong trong cái tiền đồ của mình đó phá độ hết vì mà lý luận ấy, phá độ nên những người mà lý luận à đó người này lý trí ông nó lý trí lắm mà đâu lý trí lắm hay cãi lý luận không à nhưng mà người tùng linh là không có lý luận không có lý luận mà bậy nó lý luận rồi để mà chống nghịch lại cái lời của đức chúa trời đó chứ không phải là lý luận tốt đâu lý luận để chống nghịch lại cái lời của đức chúa trời nên là chúng ta cần phải đập đổ mọi lý luận đồng lý lý luận đập đổ hết Amen Mọi sự kêu căng nghịch với sự hiểu biết của Đức Chúa Trời Mọi sự kêu căng Con người lý luận nó kêu căng Hả? Kêu căng Tôi nhớ lại một cái câu chuyện mà cái người thì dưới Bình Thuận nó lên đem hai chồng dẫn đứa con lên để giải cứu cho đứa con gái mình bị tạ linh lúc đầu thì cũng không đúng là tôn trọng một sư nhưng mà thấy một sư cũng vui thích vui tính bình dân nhẹ nhàng rồi bắt đầu sổ ra nó nói mục sư ơi tôi có cái câu này tôi tôi hỏi nhiều người không giải quyết được không giải thích cho tôi được một sư giúp tôi như là kim nhường lắm nha ông nói có phải đức chúa trời là đấng toàn tri không tôi nói đúng rồi vậy ngài biết hết mọi sự không quá khứ tương lai hiện tại ngài biết hết đúng không nó nói đúng rồi như vậy thì ông biết Adam Eva phạm tội tại sao lúc chúng ta dựng Adam Eva để làm gì biết là phạm tội rồi còn dựng lên để làm gì rồi biết là phạm tội rồi còn dựng lên cây trái cấm để làm gì biết phạm tội còn đẻo mấy con quỷ nó cắm dỗ để làm như vậy là tất cả là mọi đức chúa trời cũng cái xa hết mà kiêu căng lúc, lúc đó thì tôi tôi rất là bình thường tôi nói rằng đó là chết rồi trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta cao hơn tư tưởng của ngươi bấy nhiêu đường lối của ta cao hơn đường lối của ngươi bấy nhiêu tôi chỉ làm một câu vậy thôi bắt đầu ông run cả người lên cầm cập mà mặt mày nó tái mét hết rồi tôi thấy không biết chuyện gì xảy ra tôi bắt đầu cầu nguyện vì chúa thương xót vì chúa tha thứ vậy một hồi ông tỉnh lại nó một sư là biết nữa tôi chết rồi biết nữa tôi chết tôi nói chuyện gì xảy ra cho anh ông nói là tôi không nghe một sư tôi cũng chẳng nhớ một sư nói gì nhưng mà đức chúa trời phán với tôi rằng là con hơn ta không con hơn ta phải không con hơn ta phải không hiếp qua tí nữa tôi chết rồi lời của chúa rất là quyền năng mà xíu nữa là tôi chết đó là sự tiêu cực tiêu ngạo cái lý luận của mình cái đầu của mình nó chút xíu không mang có chút xíu nhưng mà kiêu ngạo thấu đến trời rất là kinh khủng đó cái tư tưởng này là tư tưởng đến từ sở năng không? tư tưởng đến từ sở năng vì nó muốn bằng đức chúa trời nó kiêu ngạo và nếu mà có sự kiêu ngạo phá đổ nó à, mê đừng có giữ nó đừng có giữ nó trong đời sống của chúng ta những cái gì thuộc về sự chết những gì của vương quốc của sa tăng những gì thuộc về xác định của đời này hãy phá đổ hoàn toàn phá đổ để rồi chúng ta có tâm trí của Chúa Giêsu. Amen mọi sự kiêu căng địch cùng sự hiểu biết về đức chúa trời hãy hiểu biết về đức chúa trời hãy hiểu biết về lời của ngài để chúng ta thanh toán những cái gì thuộc về đời này thuộc về đồn lý thuộc về lý luận thuộc về con người thuộc về xác thịt có lời đức chúa trời chúng ta mới thấy những điều đó không có lời đức chúa trời chúng ta không thể thấy được amen bởi vì chúng ta biết lẽ thật thì lẽ thật sẽ không tha chúng ta biết tiền thật thì nhớ tiền giả đấy mình mới biết được mình xài tiền thật mình mới biết tiền giả nếu còn không là dễ dàng mình bị tiền giả nên chúng ta cần phải có lẽ thật cần phải có lời đức chúa trời để chúng ta có thể nhận ra những cái gì nó thuộc về của Satan vương quốc tư tưởng của Satan chúng ta phá đổ nó tư tưởng của con người tư tưởng của xác thịt của tội lỗi những tư tưởng thuộc về thế gian phải phá đổ chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải văn vâng phục chủ cứu thế phải bắt mọi tư tưởng văn vâng phục chủ cứu thế tôi cũng công bố tất cả đồng lý tâm trí lý luận phải nhân dân chui sụp phá đổ phá đổ đồng lý phá đổ lý luận họ sự tự cao nhất lên ngày công sự biết rồi phá đổ không lòng dân chúa giêsu christ đồng chí này phải lòng tôi văn vâng phục chúa cứu thế giêsu amen tâm trí của con hạ xuống lâm phục Chúa Giêsu hãy nhìn vào Chúa Giêsu hãy làm theo Chúa Giêsu những cái tư tưởng từ Chúa Giêsu những cái hành động từ Chúa Giêsu hãy lập tôi trong một tâm lý amen được không phá đổ đi không nhất là những anh chị em mà thường thường hai lên hiếp áp nó mà chấm chớn nó tê tê ở chân Chúa Giêsu công bố phá đổ quyền lực của Satan công bố huyết áp của mình bình thường trở lại bởi vì mình có quyền lên amen mình có quyền lên không còn danh Chúa Giêsu Christ quyền năng của thánh linh thông qua tim và qua các đường máu chỗ nào mà máu đông chỗ nào mà đường máu nó hẹp trong danh Chúa Giêsu bởi quyền năng và thánh linh thông qua làm thông suốt các đường máu để đường máu chảy luôn amen mình có quyền năng thánh linh mà mình cứ không có sử dụng nó tiếc vô cùng amen phải sử dụng quyền năng của thánh linh hãy đồng hành với thánh linh của đức chúa trời để chúng ta có một cái thân thể khỏe mạnh amen lúc mà anh chị em bị bệnh đó là lúc sử dụng quyền năng amen chứ không phải là than vãn amen được không ạ à? như vậy thì chúng ta thấy khỏe nhưng mà chúng ta nhớ là chúng ta cần phải tất cả những cái tư tưởng cũ kỹ tư tưởng xấu là phải phá đổ hết và chúng ta phải theo lời của Chúa có lời của Chúa bắt đầu của chúng ta tâm trí chúng ta cần phải có lời của Đức Chúa Trời Amen đấy là tôi không phục tâm lý nha có nghĩa là lời của Chúa chết gì là Amen chứ không có chống lại nữa nha Amen không ạ à? Chúa Giêsu văn vâng phục mà văn vâng phục cho đến chết Chúa Giêsu văn vâng phục cho đến chết đó Này Đức Chúa Trời đem ngài lên rất cao và danh ngài trên hết mọi dân là nhờ như vậy đó nhờ con phục cho đến chết mà danh của Chúa Giêsu trên hết mọi dân mà danh nó được trao cho chúng ta để chúng ta sử dụng amen amen, nên anh chị em hãy hạ mình xuống như Chúa Giêsu đã hạ con phục cho đến chết như Chúa Giêsu đã con phục amen nếu mà hạ xuống sát đất rồi á nó cần thì đào lỗ hạ luôn được không chết luôn đi cho nó cho nó tốt văn phục cho đến chết là chí chết đến cây thật tịnh và khi anh chị em đã hoàn toàn văn vâng phục chúng tôi cũng sẵn sàng sửa phạt mọi hành động không văn vâng phục khi anh chị em sẵn sàng văn vâng phục chúng tôi sẽ sao? sẵn sàng sửa phạt mọi hành động không văn phục ai là người văn phục rồi cảm tạ chúa ai chưa văn phục sẵn sàng phạt anh em bởi vì giảng nhiều rồi mà không nghe giờ ba phạt cho sao đâu nè chúng ta nhớ rằng rồi thánh linh đến với chúng ta quyền năng của chúa đến với chúng ta thì chúng ta có một cái quyền rất là tuyệt vời khi ờ, Phaolô đến ờ, làm đứng cho các ông quan gặp linh ba Giêsu chúng ta nhớ không linh ba Giêsu nó cản ngăn nó không cho ông quan nó đi chúng Phaolô ông nhìn thẳng mặt ông nói rằng là ngươi là con cái của quỷ vương ngươi đừng ngăn trở công việc của đức chúa trời ngươi phải mù một thời gian mù liền lãng quản đi cuối cùng là gì ông quan ông thấy tin chúa luôn amen amen chúng ta nói với quỷ mà amen do chúng ta không dám làm nếu mà dám công bố ra chúng làm á bởi vì các môn đồ đi ra giảng đạo khắp mọi nơi chúa cùng làm việc với họ xác chứng lời họ bằng dấu kỳ và phép lạ thì chúng ta công bố ra ngài xác chứng dấu lạ ngay bởi vì ngài tôn trọng chúng ta amen amen chưa không như vậy chúng ta không làm rồi à, chúng ta nhớ Eli lửa không Eli là gọi là Eli lửa đó nó phụ thuyết gì nói rằng là chúng ta nhớ ờ, vua Israel nó là cái vụ mà không mưa này là do tiên tri hết cái gì đang đổ cho tiên tri trơn có gì chuyển gì trên nước đổ cho tiên tri hết rồi cuối cùng đi thành 50 người đến bắt tiên tri Eli à, anh đội trưởng anh không hách ngon lắm ở người của đức chúa trời hãy xuống cho bao vua cần gặp ngươi thì tiên tri nói rằng nếu ta là người của đức chúa trời thì lửa của đức chúa trời giáng xuống thiêu đốt các người thì lửa từ trời giáng xuống và 50 người chết tiêu luôn con quân thứ hai cũng đến cũng như thế hỡi người đức chúa đời đến hãy xuống vua muốn gặp người nó ta là người của đức chúa trời thì lửa từ trời giáng xuống thiêu đó các người thì 50 người nữa tiêu tan luôn đến cháy rồi tới 50 người sau thì sao những người đó họ khôn họ thấy là quỳ lại trước ờ, câu tới của chúa người của đức chúa trời đó là vì vì chúng tôi vì những con người này xin tiên tri xuống núi và đến gặp gặp vua thì vua mới đến và 50 người đó mới chết nhưng ban cho chúng ta có quyền năng để chữa lành cho người khác để xây dựng cuộc đời của người khác để biến đổi cuộc đời của người khác để biến đổi cuộc đời của chúng ta và cũng sử dụng để mà phá hủy kẻ thù amen amen chứ không phải là chỉ một mặt đầu gương hai lưỡi mà amen một mặt thì để biến đổi cuộc đời chúng ta đem sự gây dựng cho hội thánh của đức chúa đem sự giải cứu được sửa chữa làm tất cả những người tin nhận còn người nào chống đối phạt amen đây nên chị em thì đừng có chống đối đừng có ờ, gọi là đừng có cứng đầu cứng cổ giống như dân EC nó là bị phạt ấy mục sư thì không ờ, không có nói nhưng mục sư về nhà mục sư còn việc ai mà cứng đầu thì bị phạt không không lời là bị phạt hết nay nhiều à, anh chị em thì chúng ta thấy được à, lời của đức chúa trời thánh linh của đức chúa trời đem đến cái sự giải cứu tâm trí của chúng ta amen quyền năng của đức thánh linh nhất là đạp đổ đụng lý lý đụng mọi sự tự cao với linh thực cùng sự hiểu biết đức chúa trời và tiếp tục đó là quyền năng của đức thánh linh bắt mọi tư tưởng lòng tôi phân phục đức thánh quyền năng của đức thánh linh phạt những người không chịu phân phục amen amen, quyền năng của đức thánh linh được trang bị cho đời sống của chúng ta để đem lại sự gây dựng cũng đem lại sự đón phạt amen